Xin chào tất cả bà con, chào anh em Hôm nay tôi ờ, xin ờ, tiếp tục giới thiệu với bà con cũng như là anh em cái bộ nắp âm dương hoặc là còn gọi là nắp hai chiều Đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp, một cái mẹo lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả áp dụng với tất cả những anh em nào, bà con nào đang đi lắc tài xỉu tại các sòng sới Khi vào sử, sử dụng cái bộ ờ, nắp tài xỉu âm dương này thì chúng ta có thể lắc kéo cầu, ví dụ như lắc tài hoặc lắc xỉu theo ý muốn của mình muốn giữ tài giữ xỉu bao nhiêu chén cũng được và bà con cũng như anh nha tất cả anh em nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là 0945 244 662 tôi sẽ tư vấn thêm cho tất cả bà con với cũng như là anh em hoặc là bà con kết bạn Zalo với tôi qua số đó cũng được bây giờ xin à, giới thiệu với bà con về cái bộ à, nắp âm dương khi vào chơi chúng ta chỉ cần đưa được cái bộ hột này vào và hột này thì về dọi đèn này tôi sẽ dọi đèn cho bà con xem trước tiên dọi đèn hột thì rất là trong đó bà con nhìn nhé rất là trong dĩa cũng thế đây nắp cũng vậy thôi nắp này là cái nắp cóng cuộn hoàn toàn bình thường được tôi à, dán một cái lớp băng keo vào cho nó đẹp đó là về phần nắp chén dĩa còn phần tử nước muối tôi sẽ thử cho bà con và anh em xong riêng về cái bộ nắp âm dương này thì bên này nó sẽ là cái chiều dương và bên này nó sẽ là chiều âm hai cái chiều đối ờ, nó ngược với nhau khi bà con muốn giữ xỉu ví dụ như bây giờ nó đang là 126 đây bà con muốn giữ xỉu thì chúng ta sẽ lắc về cái phần cho hột nó đậu vào cái thành này đó thì chúng ta sẽ giữ xỉu và nếu như muốn giữ tài thì chúng ta quay ngược lại quay nắp ngược lại nó rất là đơn giản đó bây giờ cái chiều này nó là chiều dương nó sẽ là chiều tương tự giống như chiều tài còn chiều này nó là chiều âm là giống như chiều xỉu bây giờ tôi sẽ lắc giữ xỉu cho bà con xem nhé đó một chén xỉu này hai chén xỉu bão tan ba chén xỉu xỉu số 10 bốn xỉu số 9 này lại quay về tiếp tục bão tam luôn 125 xỉu số 8 134 vẫn là xỉu số 8 nữa vẫn là 134 chưa đi một hột nào 135 xỉu số 9 đó 124 tiếp tục vẫn là xỉu đó là khi chúng ta lắc giữ xỉu bây giờ tôi sẽ xoay ngược cái nắp lại và tôi sẽ lắc giữ chiều tài cho bà con cũng như là tất cả anh em xem đó 445 một chén tài 3 4 6 tiếp tục vẫn là tài 2 4 5 tài số 11 6 6 5 3 4 6 tiếp tục vẫn là tài 3 4 5 tài số 12 2 4 6 tài số 12 nữa 3 4 6 tiếp tục là tài nữa 2 5 6 vẫn là tài 665 tiếp tục vẫn là tài nữa 335 tài số 11 336 tài số 12 551 tài số 11 đó khi chúng ta lắc rất là đơn giản chỉ cần xoay cái nắp lại một chiều nó sẽ là chiều này nó sẽ là chiều tài hay còn gọi là chiều dương còn xoay ngược lại nắp lại nó sẽ là chiều âm nó sẽ là chiều xỉu đây nó là một cái cách lắc tài xỉu bịp mẹo chơi tài xỉu bịp rất là hiệu quả còn hột thì rất là đẹp nắp chén dĩa không có gì dọi đèn thoải mái ngâm nước muối cũng được bà con với lại tất cả anh em cũng hoàn toàn yên tâm ngoài ra bên cơ sở chúng tôi còn rất nhiều những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tang mới nhất 2021 2 hiện nay đó là những cái bộ hột tài xỉu tam sắc hột mắt hí hột uh, à, 2020 rất nhiều những loại hột bà con nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên đây bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối cho tất cả bà con xem hột thì nổi hoàn toàn bình thường đó hoàn toàn không có gì một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con cũng như là anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả bà con cũng như là anh em